Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia làm lời hát ca trên đường đi tôi tìm thấy tôi như giọt nắng ta nghe đời dân mênh mông trong chân người bước chậm chậm hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm cho đời chút ơn biết ta áo lạ em là phấn thơm cho rừng chút hương làm lời hát ca cho trần gian dưới phương phố kia có người nhớ em nằm mong suốt đêm mỗi thiên đường hót chim khuyên ôi tóc trăm ướp vai thơm ta nghe đời rất mênh mông trong chân người bước chậm chậm hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm cho đời chút ơn biết ta ao dừng chút hương làm lời hát ca cho trần gian dưới phường phố kia có người nhớ em nằm mộng suốt đêm trong thiên đường dưới phường phố kia có người nhớ em nằm mộng suốt đêm